xe ông ship này Nhưng không dùng cho cái thương họ mà anh Không sao đâu Bạn cắt về miếng xe ông ship Vừa kéo dạng ra vừa dán Xe ông ship với gluco salicylat Elmetro diacampo và tocopho acetat à Thấm nhanh qua da Giúp giảm đau nhanh chóng Tránh tiếp xúc với mắt Không dùng xe ông ship cho người bị dị ứng với estrogen hoặc salicylat Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Mát lạnh, giảm đau, kháng viêm Đã có Salom Ship